à, ngựa ngựa ngựa đinh như phòng đại lệ thiên tử xin chào người dân của ta hôm nay đinh như phòng đại lệ thiên tử quay đầu lết là à, nhớ ủng hộ đinh như phòng đại lệ thiên tử nhớ like chia sẻ là lên cái kênh ủng hộ đinh như phòng đại lệ thiên tử rồi chụp ảnh này không được tính chụp để uh, ờ, khoe mà lên đời chụp không được nhớ ủng hộ đinh như phòng đại lệ thiên đội nhớ like chia sẻ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh để giúp cho tin như thần lại sinh đời sớm nhận ông tài hiền ai là fan mộ của Linh Gia Thần lại thì xin lỗi nhớ like chia sẻ mọi Linh Gia Thần Lệ xin lỗi nha tự do như sao mà mình lên đến cái phòng lại lên xuống đỡ kìa nó không hợp lên đến cái phòng lại lên xuống đỡ con game này uh, uh, hy vọng mình sẽ phá đạo được con game này nó ra chỉ sợ mọi đến cái phòng lại lên xuống đỡ kìa Please let me make it there. Don't hold nhắc họ Hold đi kiếm đỡ á. Đó dạ, là phê một của Linh nha Còn lại là xin đổi xin hỏi bình luận nó tiền Nhớ like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh, ủng hộ kênh Để giúp cho Linh chết Còn lại là xin đổi sớm nhận quà khen Hy vọng uh, chơi con game này phá đảo Nhớ ủng hộ Linh nha Còn lại là xin đổi á nếu mình uh, ờ, mấy con game này tên gì bên mẹ tên đó rồi mà cũng hay game này cũng hay nhớ like chia sẻ ủng hộ đến với vào lên nữa con game này à, à, bán tiếc là mình không biết tiếng anh nếu mình biết tiếng anh mình dịch nghe cho là hay rồi thôi nhớ là ai à, là thuê mẫu của linh với thọ lên xin đỡ nhớ like chia sẻ là nó cái kênh là ủng kênh để giúp cho linh với thọ lên xin đỡ xin lỗi là kia mọi người thấy tin với phòng lại là thiên tử ra clip có hay không nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh để giúp cho nên cho phòng lại thiên tử sớm nhận quà khen so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay. I'm in Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black I I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And you could you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? Hỏi hẹn gặp người sao thì gặp người dân của So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat.